chỉ còn một hơi thở ta sẽ còn yêu đời sẽ gửi người mua nơi tương lời ca nốt nhà chỉ cần còn tình yêu ta sẽ còn hạnh phúc ta sẽ còn cơ hội góp vào đời niềm vui có anh mộng tuyệt vời em ơi mình cùng nhau biến ước mơ biến ước mơ thành hiện thực cần đam mê còn niềm tin cuộc sống là ta còn đôi cánh vào vùng trời ước mơ đời còn gì vui khi ta còn mơ ước đời còn gì hơn khi ta còn chung bước. còn một hơi thở ta sẽ còn yêu đời sẽ gửi người mua nơi tương lời ca nốt nhà chỉ cần còn tình yêu ta sẽ còn hạnh phúc ta sẽ còn cơ hội góp vào đời niềm vui mơ biến ước mơ thành hiện thực em ơi mình nắm tay thay nước mắt thay nước mắt bằng nụ cười chỉ còn cần đam mê trời ước đời còn gì vui khi ta còn mơ ước đời còn gì hơn khi ta còn chung bước cuộc sống này gió này là con.